Bạn có thể giúp trẻ tìm hiểu về những hạt giống bằng cách nói về sự giống nhau và khác nhau của chúng. Trẻ có thể sưu tầm các hạt giống rau quả, trái cây và các loài cây khác nhau. Bạn có thể giải thích rằng mọi hạt giống đều được tạo ra từ cây và sẽ mọc lên thành một cái cây khác. Sau đó, bạn có thể hỏi, vậy chúng khác nhau như thế nào? Và nói về màu sắc, kích cỡ, hình dáng và kết cấu của chúng. Ví dụ, trẻ có thể nói, hạt sống này đen và nhẵn, nhưng hạt kia thì trắng và sân xuôi. Cách này sẽ giúp trẻ nhận biết hạt sống là gì và có rất nhiều loại hạt sống khác nhau.